路。 vào cứ đơ lanh còn đây là chén cơm dư mời ông hải tam dùng bưng chén cơm lên mà dòng lễ chảy đời nhạc sĩ si, bối tàn tiếng buồn niềm đau của một cái ngàn cây ngọn cỏ và kiếp bầu trời còn niệm giọt mưa thơ ông định đi về đâu mà tay cầm chiếc gậy tre dò dẫm trên bước đường chân trần dạ lão xin chào người có giả tu tâm chiếc đàn cảnh lão xin tặng lại cho em và dạ, mai đây lão không còn